Em ơi, thật ra trên đời này thứ nhất không có gì miễn phí Mình rất là đau lòng, mình thấy nhiều cô gái xinh đẹp, dễ thương Nhưng mà tham những cái nhỏ quá Phải nói rằng là bây giờ trong xã hội ấy, con trai nó thì thầm với nhau là ở một bữa ăn tiệm Xong là tặng cái điện thoại, xong là tặng cái xe tay ga Là có thể cặp với một em rồi Má lấy heo, lấy chó, lấy bò, gì má lấy chồng con má đi, con không ở trong nhà này nữa Nha Trời ơi, cưới về nhà, từ lúc cưới tới bây giờ là con đã nhiều lần con không nói rồi Trời ơi, phải là má con lớn không nói gì má nói đâu là này làm gì sai với mày hả? Làm gì sai tranh điều đó Má không sai Nhưng mà con vô cái nhà là con mới sai Cô đã không tính suốt đời làm lính Chơi không đẹp mà suốt ngày đòi dẹp người ta không hiểu tại sao lại yêu một người con gái như em nữa Em mà đứa con gái không có gì hết á Gia thế em cũng không có Học vấn thì lại càng không Em không xứng đáng cho anh hiểu không Anh không quan tâm xuất thân thế nào Anh cũng không cần biết con người ra sao Cái anh cần chỉ muốn được ở bên cạnh em và yêu thương em Anh chỉ cần vậy thôi Cảm ơn vì ai đó đã Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn Người tốt sẽ cho bạn hạnh phúc Người xấu cho bạn kinh nghiệm Người tồi tệ nhất cho bạn bài học Người tuyệt vời nhất sẽ cho bạn kỷ niệm Có tiền đời đẹp đi mơ Không tiền tình bỏ bạn lơ chả nhìn lúc mày có tiền đó mày nhắn tin một phút 30 giây thôi có mặt ở đây rước mày đi chơi liền đi nhậu liền không còn đồng xu các bạn thử mày nhắn tin mày nói ờ hôm nay rước tao đi coi đá banh hay rước tao đi chơi uống cà phê thử coi đó, đó con nào hàng nào lại rước không thằng nào cũng nói bận cho mày coi thử mày nhắn đi mày nhắn thử tin đi mày biết thằng nào mà không nói bận mới sợ tao bận này tao bận cái kia nói lý do là khỏi rước mày để biết mày hết tiền rồi đó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 hay là bây giờ em yêu tạm ai đấy một vài năm rồi nếu mà còn duyên thì bọn mình quay lại với nhau bởi vì nói gì thì nói tình yêu thì cũng phải nhìn vào thực tế chứ đúng không chẳng có lý do gì để bắt em phải chịu vất vả cả thanh xuân của em đâu có dài đâu nên là dám mà bọn mình gặp nhau muộn hơn một vài năm lúc đấy anh ổn định hơn rồi thì tốt ở đời người ta có cái câu ghen ăn tức ở muôn đời nát mày thấy có ai mà đi nói sau lưng người ta đi xăm soi người ta mà thành công không bao giờ thành công được tại vì thời gian bỏ ra đi soi mói đi xưng si đi bôi móc ta là đâu có thời gian đâu đi kiếm tiền hiểu không mày làm những gì mình thích miễn sao làm cái đồng tiền mà không ai kia vậy đó vậy thôi đầu tư chứng khoán còn lỗ lên lỗ xuống chứ đầu tư con người là chắc chắn lỗ thì có bao giờ đầu tư con người mà thành công đâu ngay cả người yêu nuôi con nuôi điện tử nuôi gà <laughs> thì cỡ nào khi có cánh họ cũng bay thôi là cái chuyện gì tôi nuôi cô chứ đó Thằng khờ Thật ra tôi chỉ là dẫn chơi với anh thôi Dẫn chơi? Vậy. Ờ à, Chị yên lòng rồi Điều cuối của em thật ra cũng không được đẹp lắm đâu Em chỉ là người tư vấn bạn nên đi sửa mũi Sửa xong phát lên tầm hot girl luôn Vấn đề là cái tiền sửa mũi ai trả Thì cái tiền đó lúc đó em em dịch em bán rau được ba Bạn nó lấy cái tiền bán rau của em đã bằng sữa Bây giờ chia tay bắt đầu không để đòi quà đòi lại cái cái cục sượng đó <laughs> Thật ra chia tay có cái lúc chia gia tài đó Thật ra hai đứa em vẫn có chia gia tài Nợ của ai bao nhiêu là cuối tháng chuyển về hai đứa sẽ chia đôi đứa một nửa Nó vẫn còn dính những cái đó Là quá trình hai đứa làm chung 4 năm nay Còn cái xương mũi đó thì thôi trên sống trời nó nói luôn anh tặng

em tự nấu ở nhà một mình cũng chán mà chú có mẹ ở nhà hay chở đi vòng vòng chơi mỗi lần em đi học về em lại em cúng cơm cho mẹ thì em nhìn hình em thấy mẹ thấy mẹ cười